đây à, quay mặt trái cái ừ. rồi ok quay lại rồi chào các bạn đừng đừng con đừng có zoom lên chi nữa để lại đấy để camera đại đó rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cách lựa pin ha cái à, pin này thì nó có à, một loại mới nè đây, đây đây là loại mới nè mới khi chúng ta cầu chuẩn bị thì khi chúng ta lắp vào những cái đồ chơi dùng pin ví dụ như con thỏ hay là con này kia thì à, cái sản phẩm nó sẽ thử nó cũng hết pin thì chúng ta lựa chúng ta sẽ dùng cái điện thoại này ha cái điện thoại này là cái điện thoại à, nó nhẹ pin nhất thì chúng ta sẽ lựa nè anh chị các bạn nhìn cục pin nè pin này có ít nha thấy không như phù rồi nè nó phù pin nó không còn điện nữa mà muốn chính xác hơn chúng ta để ở đây cái sản phẩm nó gheo rất là nhỏ ha. nếu như mà chúng ta lấy hai cục pin phù luôn từ đợi xem xíu chúng ta mà lấy hai cục pin phù thì ok đây ngày của pin này pin còn nguyên nha chúng ta sẽ lấy hai cái pin thù đây phụ đích này bỏ ra đây keo rất là nhỏ ha rất là nhỏ nên cái sản phẩm này pin nó bị hư rồi đã không có dùng được nữa chúng ta phải bỏ ha bỏ chúng ta phải lựa cách tốt nhất là chúng ta sẽ nhìn cái nhận dạng cái pin nó bị phù nè cái pin này pin con thỏ này phù còn như pin con ó đỏ á à. con ó đỏ thì nó ít cái bị phù nhưng mà pin này con con thỏ nó bị phù rồi chúng ta để một cục vô đây nhá đó chúng ta sẽ kiếm cục pin khác nè cái còn nguyên nè rồi chúng ta để ờ, keo to ha cục pin còn điện còn điện ha đó pin này pin còn điện còn tiếp tục chúng ta sẽ lựa tiếp lựa xong chúng ta sẽ bỏ bịch viên nè quay bịch viên đây bo bịch viên đây Ây dạ. à, bịch viên ha đây có một bịch viên rồi sau đó tiếp tục chúng ta lựa tiếp hết cái bịch luôn ha đây bị phù rồi đó, rất là bé nó phù luôn rồi nè phù đít luôn những cái sản phẩm này là nó hết điện rồi mỏi tay quá hả đó. rồi sau đó chúng ta lựa tiếp nè rồi ok à, lớn nha cầm quay có tâm xíu ơi trời quay không có tâm với nhau có nói coi là sao đâu vậy ra cắt vỏ à, à nó hết pin nè pin nó phụ luôn rồi nè quay đàng hoàng chứ không quay gì không có tâm chứ vậy ai nó không coi à, còn pin này. cầm quay mà cũng làm biết nữa thì cái này mình đã xé xé có để lộn xộn á mình không biết thì cách này là cách thử nè cái móng tay này cắt á nên đưa vô đây cạy không ra nó đau quá dùng cái chìa khóa cạy à, rất là nhỏ à. nó phụ nhìn là nó phụ luôn nè nó phụ đít luôn nè à. Đúng rồi, nó bù đít luôn rồi. Ờ, à, cái gì nó đâu còn pin nó đâu, nó còn điện nữa đâu. Nè, nó phù mà nó phù nhẹ nè. Ờ, mấy cái sản phẩm này là mình để dành phù chứ lựa ra hết. Phù phù hơi. rồi ừ. Khùng anh khùng nhẹ Khùng nhẹ vẫn còn pin Biết không cái điện thoại này là nó nhẹ pin nhất này hiểu không Dạ mình Khi mình xé ra mình để lộn xộn mình không biết á đó. đó thấy không Nên mình dùng cái điện thoại là mình thử ra mình biết nó, nó pin nào nó còn hay là hết Này hay bù rồi Nè thấy không để chi để khi mà khách hàng vào mua thì mình sẽ gắn pin cho nó nhanh khỏi cần phải đợi khách hàng đợi ha lâu ha khách mà đợi lâu là khách nhiều khi sẽ không mua ha. rồi ok hai cục này đã hết pin rồi rồi ok cảm ơn bo tắt